Xin chào tất cả các bạn Thì hôm nay mình tiếp tục Mình quay video này mình hướng dẫn cho các bạn Một cái dụng cụ để các bạn chơi bài lá biệp Thì trước mặt các bạn đây là những cái dòng kính áp tròng Bên cơ sở của mình Thì ngoài những cái dòng kính mình đã trưng bày ở đây á Thì bên mình còn rất nhiều loại Là nhiều những cái loại kính áp tròng khác Thì khi mà các bạn tới cơ sở của mình á Thì mình sẽ cho các bạn xem từng loại kính Để các bạn có thể tham khảo ok cái nào thì các bạn lấy về sử dụng cái đó nha thì trước mặt các bạn đây là những cái dòng kính Mỹ kính hàng. thì mỗi một loại á nó đều có một giá tiền khác nhau loại rẻ loại mắc tiền ha thì những cái bộ kính áp tròng này á thì nó sẽ đi chung với bài của nó phải có bài thì các bạn mới chơi được nha chứ không phải là khi mà các bạn vô sòng các bạn chỉ cần đeo cái mắt kính này vô là các bạn có thể nhìn thấy bài người ta thì cái đó là không có đâu nha tại vì bài này thì mới có thể nhìn qua được cái kính này nên là bắt buộc phải bài của bên mình luôn thì các bạn mới chơi được nha thì đối với những cái so với những cái loại máy đánh bài thì những cái dòng kính áp tròng này á thì giá thành của nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với những máy đánh bài thì sẽ hợp túi tiền hơn với tất cả các bạn thì có nhiều bạn thì nó có ít tiền mình không có thể nào mà mua được những cái máy đánh bài máy đánh bài rất là mắc tiền ha từ ờ, khoảng cỡ chục triệu trở lên thì các bạn chơi mới ok còn rẻ quá thì chơi nó cũng chán ha thì những cái dòng kính áp tròng này nó cũng có thể chơi được những cái môn bài bính ấn độ nè bài cào bài liên hay là xì tố xì phé đều các bạn đều có thể chơi ha thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua những cái dòng kính áp tròng này cho các bạn để các bạn hiểu hơn ha thì đối với những cái loại kính này là kính hàng thì trong cái bộ kính này á nó sẽ bao gồm hai cái con len để các bạn đeo vào mắt và đây là một cái hộp dụng cụ để các bạn sử dụng để các bạn đeo nha thì nó bao gồm một cái hộp để các bạn đựng và đây là một cái gắt và một cái cây để các bạn đeo ha thì những cái dụng cụ này nó đều bán ở tiệm mắt kính thì khi mà các bạn có để ở đâu mất á, thì các bạn có thể ra tiệm mắt kính các bạn mua ha chắc vài ba ngàn một cái để cây đeo len thôi nó cũng rẻ thôi và đây là cái kiến để các bạn soi nè ha đây thì đây là một cái con len để các bạn đeo vào mắt cái này á khi các bạn mua về thì các bạn cứ đổ ra một cái chén hoặc một cái ly gì đó để các bạn đeo vào mắt mình ha thì khi mà các bạn nhìn thấy đây các bạn nhìn vào mắt thường á thì nó sẽ có màu tím nhưng mà khi mà chúng ta đeo vào mắt á thì nó sẽ hòa quyện với cái chồng đen của mắt của mình thì nó sẽ không thấy màu tím ha nên là có nhiều bạn hỏi mình là đeo vô rồi á thì người ta có phát hiện được không thì là không nha các bạn cứ yên tâm về cái vấn đề đó nếu các bạn không tin tưởng á, thì các bạn có thể xuống trực tiếp cơ sở của mình để mình sẽ trực tiếp đeo cho các bạn và sau đó cho các bạn xem kiến xem gương xem là có thấy hay không nha thì ờ, nếu mà thấy á, thì người ta sẽ không có thiết kế là những cái dụng cụ này đâu tại vì con mắt là rất là quan trọng nên là mà thiết kế tầm bậy tầm bạ nó chọn đuôi mắt là chết ha thì đây tất cả những cái dòng kính nắp trần của bên mình á cái nắp nó đều được niêm phong thì ờ, khi mà các bạn mua ai mua mình sẽ mở cái bộ đó ra thử cho khách và bắt buộc khách phải lấy bộ đó không được lấy bộ khác tại vì những cái bộ kính này nó niêm phong rồi thì nó sẽ đảm bảo vệ sinh hơn cho mình không có thể đeo từ người mắt người này qua mắt người khác để tránh lây những cái bệnh về mắt ha thì những cái bộ kính này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn khi vào sòng chơi các bạn có thể nhìn thấy được lá bài như một à, lá bài ngửa nha thì ờ, bên mình có rất là nhiều những cái loại bài như bài ca xanh nè bài nhựa nè bài à, tiền đô hay bài rồng hay là bài hoa cúc xanh thì ở đối với những cái bạn nào mà ở cái khu vực của mình họ chơi bài mẫu bài như thế nào thì các bạn có thể gửi mẫu đó cho mình qua Zalo và mình sẽ cung cấp cái bài đó cho các bạn nha còn rất là nhiều những cái mẫu bài khác nhưng mà mình chỉ trưng những cái mẫu đơn giản à, và nó đa dạng hơn cho các bạn thôi nha còn còn rất là nhiều mẫu nữa thì à, đây là những cái dòng kính áp tròng của Mỹ thì đối với những cái bạn mà hay hỏi của mình đó là tại sao mà lại có dòng kính mắc tiền và rẻ tiền thì mình cũng nói luôn cho các bạn hiểu là mắc tiền á thì thuốc ở trong cái con len mắt nó sẽ tốt hơn con len nó sẽ mỏng hơn và êm hơn khi các bạn đeo nha còn lại rẻ tiền thì sẽ ngược lại đó là cái lý do tại sao có lại kính rẻ tiền và kính mắc tiền nha thì khi mà các bạn mua kính á, thì bên cơ sở của mình sẽ tặng cho các bạn một cây bài một cây bài 10 bộ á để về các bạn chơi trước hết bài thì các bạn cứ alo cho mình mình sẽ ship bưu điện hoặc là xe về tận nơi cho các bạn nha thì à, bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem coi là khi các bạn đeo mắt kính áp tròng vào thì các bạn sẽ nhìn lá bài nó sẽ như thế nào nha thì có hai loại bài để các bạn chơi đó là bài ờ, đầu lưng và bài lưng thì đối như cái bài lưng á thì để các bạn chơi những cái bài liên bài cào bài binh ấn độ nó sẽ hiệu quả còn đối với những cái bạn nào mà chơi xì rách xì phé xì tố á, thì các bạn nên chơi những cái bài đầu lưng thì khi mà các bạn mua hàng á thì các bạn sẽ nói cái môn bài của các bạn chơi thì mình sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn và chọn cho các bạn cái loại bài nào phù hợp với cái sầm của các bạn chơi để cho các bạn chơi hiệu quả hơn nha thì đây là cái loại bài bài này là bài đầu lưng còn bài này là bài lưng nó giống y hệt như nhau thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn như thế nào là bài đầu lưng và như thế nào là bài lưng nha thì khi mà các bạn đeo những cái con len mắt này vào á thì mình nhìn rất là rõ còn bây giờ mình sẽ thử cho các bạn qua một cái kính thử cái kính thử này á, thì nó sẽ mờ hơn rất là nhiều nha đây mình sẽ dán cái kính thử lên camera để cho các bạn nhìn mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách nhìn lá bài nó như thế nào nha đây đợi mình nhé đây khi mà các bạn đeo kính nắp tròng vào á thì nó sẽ có màu tím như thế này nè nhưng mà vẫn thấy mà đúng không vẫn thấy rõ nó sẽ có một màu tím như thế này thì đây các bạn thấy không khi mà các bạn đeo con len vào á thì nó sẽ rõ hơn nhiều nha chứ không phải là nó mờ như vậy đây năm nè mình thấy không năm nè bốn nè cái này là bài uh, lưng còn bài đầu lưng thì tí mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đây đây là con ba nè ba này là ba cơ nó có hai cái vạch đây nè đây mình sẽ chỉ cho các bạn cái chết của lá bài luôn ha ba cơ mở nè ba cơ này, thấy chưa tiếp theo là con này là hai cơ tiếp nè bốn này là sẽ là bốn con bốn bích nó sẽ không có một cái ký hiệu nào ngoài số 4 này đây các bạn nhìn nè bốn bít này đúng chưa cái này ba này là ba bít luôn hai là hai bít luôn nè con một này cũng là một bít đây tiếp theo sẽ là con chín trong một cái lát bộ bài này thì sẽ khác con 9 và con 10 con 9 là hình móc khóa đây là chín cơ không con 10 sẽ là hình thánh giá nha tí tới con 10 mình sẽ chỉ cho đây con này sẽ là con đầm rô ha nó có vạch trên và dưới này sẽ là con đầm rô đây tiếp theo là con năm này năm bít tiếp nè con này là con năm năm rô ha để các bạn phân biệt được chất của nó luôn đây là con xì tép nè xì con chuồn đó là con tép á, là nó có hai cái vạch trên và dưới con xì này các bạn thấy không đây là con xì chuồn này ha đây không thì đó là cái cách phân biệt từng lá bài và chất của lá bài ha thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là bài đầu lưng bài đầu lưng để cho các bạn nào mà chơi xì tố xì phé nó đạt hiệu quả cao hơn tại vì khi mà các bạn chơi những cái bộ môn đó thì các bạn chỉ thấy được lú phần trắng của lá bài này ra thì khi mà các bạn chơi những cái loại bài lưng như thế này thì mình đâu có thấy được cái gì còn bài đầu lưng thì các bạn có thể thấy trên cái viền trắng này nó hiện ra ký hiệu để các bạn biết con đó là con gì luôn nha thì đây là bài lưng đầu lưng nè đây ví dụ như đây sẽ là con à, mấy đây con này là con con teo đây nó con teo nữa đây đây là con bồi nè mình sẽ lấy con một con hai con ba mình hướng dẫn cho các bạn cho nó dễ hiểu nha đây một hai ba thì các bạn đều vẫn phải thấy ở lưng như cái bài đầu lưng kia đây cũng là con xì nè nhưng mà ở trên đầu nó sẽ có một cái dấu chấm tròn ở phía tay trái và con hai sẽ có dấu chấm tròn ở tay ở giữa và con ba sẽ có ở bên tay phải thì cứ lần lượt theo thứ tự từ trái qua phải một hai ba là hình tròn từ trái qua phải một nè à hai này ba thì khi mà các bạn vô sòng chơi thì họ chỉ cần lú như thế này là các bạn biết đây là con một rồi đấy nó có một dấu chấm tròn thì khi mà các bạn đeo kính nắp chồng vô thì các bạn sẽ nhìn rõ hơn thì mình sẽ dễ phân biệt hơn ha thì à, một hai ba rồi đến bốn năm sáu bốn năm sáu sẽ là hình vuông cứ vậy là là các bạn chơi đến hết bộ bài ha mình cứ xếp mình cứ xếp um, uh, 12 từ 1 tới già ra là các bạn hiểu đây là con hình vuông nè 4 nè 5 ở giữa nè 6 bên này ha từ trái qua phải thì khi mà các bạn mua hàng á, nhân viên sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn chi tiết từ con 1 tới con già để khi mà các bạn về á, thì các bạn chỉ cần à, tập trong vòng mấy phút thôi là các bạn có thể chơi được rồi ha thì đeo cách đeo kính á, thì khi mà các bạn lên tận nơi nhân viên nó sẽ họ sẽ đeo trực tiếp vào mắt cho các bạn để các bạn có thể nhìn thấy lá bài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 ok thì các bạn lấy về sử dụng ha thắc mắc cần liên hệ thì các bạn cứ alo cho mình qua số điện thoại 0379 07 5555 thì um, những cái bạn nào mà các bạn ở xa quá không có thời gian xuống trực tiếp cơ sở thì các bạn cứ cho mình xin cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình